Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn Dạ, em chuẩn bị đi du lịch ừ. à, Em chuẩn bị uh, quay vlog Không biết anh có cái ờ, micro không dây mà ok không? Giới thiệu cho em đi Có luôn Giới thiệu cho các bạn à, đi. Giới thiệu cho các bạn một cái microphone wireless đến từ Rode Phiên bản 1 mic Và có phiên bản 2 mic luôn <laughs> Đây Nào cùng mình khám phá và test cái sản phẩm này hiệu quả như thế nào ha. Ok, mình mới vừa inbox cái hộp microphone wireless Go 2 phiên bản 1 mic này thì trong hộp nó gồm một cục thu và một cục phát và hai cái màn chắn gió và một cái màn để mình bỏ micro vào tiếp theo thì nó sẽ có hai cái cục sạc để trong quá trình mình sử dụng nó hết pin thì mình sạc ở hai cái dây sạc này và ngoài ra nó có một cái sợi dây uh, dùng cho máy quay nếu các bạn nào sử dụng với điện thoại thì mình mua thêm một cái sợi dây CS7 nếu như các bạn sử dụng uh, điện thoại iPhone cổng Lightning trở lên hoặc là những điện thoại có cổng Type-C trở lên thì mình mua thêm một cái uh, jack chuyển uh, Lightning thu uh, qua 3.5 và cái sợi dây CS7 thì lúc đó mình sẽ sử dụng với điện thoại còn lại cái sợi dây này thì à, mình sẽ sử dụng với à, máy quay ok thì cái microphone này đây thiết kế rất là chi tiết rất là đẹp và gọn nhẹ nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là mình không thể không phải ờ, cắm dây ở các thiết bị ví dụ như là uh, điện thoại này hoặc là máy quay à, thì mình không cần phải cắm dây nó rùm rà và đi tới lui nữa và nó chỉ cần một thu và một cục phát lúc đó mình chỉ cần là kẹp vào áo như thế này ok đó thì lúc này mình có thể nói và không còn phải quan tâm đến dây cội gì nữa đó ngoài ra thì nó có một cái tính năng là uh, thu độc lập ở nó sẽ lưu file lại trên này thì khi mà mình mua cái microphone này thì mình sẽ uh, cài một cái driver đó trên máy vi tính rồi mình cài đặt và mình kích hoạt cái uh, chế độ thu âm của nó trên máy vi tính mình uh, ờ, active nó thì ngay lập tức trong quá trình mình thu âm nếu lỡ như cái tín hiệu của mình nó bị mất qua cái máy quay mà dây nó có bị trục trặc gì đó thì trên này vẫn còn lưu lại file để mình backup lại và cái microphone này nó có giải frequency của nó 50Hz cho tới 20 kHz thì nó khá là chi tiết trong cái à, tần số của <clears throat> giọng nói của mình mà nói nó sẽ chi tiết hơn rõ hơn và sáng hơn ha cục TX tới cục RX thì mình có thể là đi xa khoảng theo thông số của nhà sản xuất thì nó sẽ tới 200m và cái thời lượng pin sử dụng trong vòng 7 tiếng và khi mà hết pin rồi thì mình sẽ sạc cho vòng 2 tiếng là sẽ đầy cho cái à, microphone này nó giúp ích cho mình là trong quá trình mình à, like, mình làm vlog mình làm youtube hoặc là mình ờ, quay sản phẩm gì đó mình quay video mình không muốn hậu kỳ lại cái phần âm thanh thì mình có thể sử dụng cái microphone này kẹp vào áo và mình quay nó rất là chi tiết ha bây giờ mình sẽ test cái microphone này xem chất lượng của nó như thế nào ha và đây là chất âm của cái microphone wireless go 2 phiên bản 1 mic ha đó, thì các bạn cũng đã nghe chất lượng của cái microphone này thì bây giờ mình sẽ test cái phần chất lượng âm thanh xa gần cho các bạn nghe thử cái khi mà mình thu xa nó sẽ như thế nào mời các bạn uống nước các bạn tưởng mình đang ngồi gần đúng không thực ra cái microphone đang còn cách xa khoảng tầm 5 mét Hello, xin chào các bạn đây Mình đang test cái microphone ở cự ly rất là xa ha Hello, one, two, one, two, one, two Ok, mình mới vừa test xong cái microphone wireless này à, Thì cái chất âm rất là chi tiết Các bạn muốn sở hữu hoặc là trải nghiệm cái microphone này Thì hãy đến với cửa hàng Bell Studio Số điện thoại 0926 46 45 49 hoặc là trang web biostudio vn cảm ơn các bạn đã xem xin chào và hẹn gặp lại